Sở dĩ biển rộng mênh mông không bờ không bến, không có giới hạn là bởi vì nó không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào. Núi sở dĩ có thể đứng cao sừng sững vạn trượng là bởi vì nó không cự tuyệt bất kể một hòn đá nhỏ nào. Lẽ trời cũng là lẽ của con người, chính bởi vì có thể bao dung mới có thể thành tựu được biển rộng, núi cao, cũng cải thiện được mối quan hệ giữa con người và con người thành tựu được sự nghiệp to lớn lưu mãi ngàn đời của các bậc anh hùng, hào kiệt xưa nay. Bao dung là một loại khí phách, cũng là một loại trí huệ. Cổ ngữ có câu, cái chán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền. Ý nói, một người có tấm lòng quảng đại, rộng lớn bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ to lớn bấy nhiêu. Trong lịch sử, có rất nhiều bậc anh tài, tướng tài vì bao dung mà làm thành được việc lớn. Bào Thúc Nha biết rõ và quý trọng nhân tài, không so đo tính toán hiểm khích cũ mà bao dung tiến cử quan trọng. Lận tương như hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác nên ba lần bảy lượt né tránh và bao dung cho sự khiêu khích ngang nhiên của Liêm Pha. Gia Cát Lượng khéo dùng sách lược thuyết phục mà bảy lần bắt, bảy lần thao mạnh hoạch người một mực không phục. Lý Thế Dân bao dung hết thảy những khuyên ngăn thẳng thắn của Ngụy Trưng. Chính bao dung đã thành tựu cho sự huy hoàng của họ, càng thúc đẩy sự phát triển của lịch sử loài người. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những tấm gương bao dung dưới đây, qua đó hiểu hơn về cái tâm của bậc quân tử, từ đó không ngừng học hỏi và viên dung các mối quan hệ của bản thân. Sống không tranh, không đố kỵ được sử sách lưu danh, người người kính trọng. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ điển hình về người đạo đức cao thượng, sống không tranh, bao dung rộng lượng, ung dung tự tại với đời. Lữ Dư Khánh thời nhà Tống là một trường hợp như vậy. Lữ Dư Khánh là cận thần của vua triều nhà Tống Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận. Ông là người không hề có tâm ghen tức đố kỵ, có đức hạnh và bao dung giản dị. Thời gian Triệu Khuông Giận đang nhận chức Đồng Châu Tiết Đổ Sứ, đã nghe nói Lữ Dư Khánh có tài năng hơn người, bèn xin triều đình đề bạt ông làm định quốc quân trưởng thư ký. Về sau, Triệu Khuông Giận được cử đi nhậm chức ở các nơi, Lữ Dư Khánh đều đi theo phụ tá ông. Lữ Dư Khánh có thể nói là bề tôi trung thành và đứng đầu của Tống Thái Tổ. Sau khi Tống Thái Tổ lên ngôi vua, Triệu Phổ Lý Sử Vân đều được thăng chức và bổ nhiệm làm quan, nhưng Lữ Dư Khánh lại không được trọng dụng. Thường thì người nào trong tình huống như thế cũng sẽ thấy bất bình trong tâm, nhưng Lữ Dư Khánh lại không để bụng chút nào. Không lâu sau, Lý Sử Vân bị giáng chức làm quan coi sóc Chi Châu. Lữ Dư Khánh từ ngoại thành trở về đô, Tống Thái Tổ trưng cầu ý kiến của ông thật kỹ càng về chuyện của Lý Sử Vân. Đối với việc hoàng đế trọng dụng Lý Sử Vân, Lữ Dư Khánh chẳng những không hề có tâm đố kỵ hay oán giận, mà còn phân biện và giải thích cho ông ta. Hoàng đế cho rằng Lữ Dư Khánh nói rất có đạo lý. Một lần khác, Triệu Phổ làm trái với mệnh lệnh của Hoàng đế, những người xung quanh đều tranh nhau bài xích dèm pha Triệu Phổ. Chỉ có một mình Lữ Dư Khánh đứng ra biện giải cho ông ta, nhờ đó Tống Thái Tổ mới dần dần nguôi giận. Lữ Dư Khánh có tấm lòng bao dung độ lượng, trung nghĩa vô tư, không có tâm đố kỵ, người thời đó đều ca tụng ông là vị trưởng lão có đức hạnh. Ông làm quan đến chức thị lang bộ lại, thượng thư tả thừa, trong cuộc đời làm quan có rất nhiều thành tích phi thường lớn. Ông luôn sống đạm bạc, thản đáng, không tranh với đời như vậy được người đời vô cùng kính trọng và sử sách lưu danh ngàn đời. Chí công vô tư, lấy đại cuộc làm trọng mới làm được việc lớn. Tô Đĩnh là người huyện Vũ Công, kinh triệu vào thời nhà đường. Thuở nhỏ ông tài hoa xuất chúng, 17 tuổi đã thi đỗ tiến sĩ. Về sau, ông được thăng đến chức trung thư xá nhân, cùng cha là Tô Hoàn quản lý việc cơ mật, phụ trách tiếp nhận các bản tấu trình của triều thần bốn phương và truyền đạt lệnh vua. Tô Đĩnh bản tính thanh liêm tiết kiệm, làm quan thường ngay thẳng khuyên can tài hoa bộc lộ, bao dung rộng lượng nên rất được đường huyền tông 712-756 trọng dụng và khoản đãi. Năm khai nguyên thứ tư, tức là năm 716 Tây Lịch, Tô Đĩnh được thăng chức tử vi hoàng môn, được phong làm hứa quốc công, cùng với Tống Cảnh chủ trì chính sự, việc triều đình. Tống Cảnh là người cương trực, quả đoán, gặp chuyện thường hay tự mình cân nhắc quyết định mà không bàn bạc gì với Tô Đĩnh nhưng Tô Đĩnh đều không để tâm, rất tôn trọng những phẩm chất tốt đẹp của Tống Cảnh, dung nạp được hết những ý kiến của Tống Cảnh. Tống Cảnh ở trước mặt Hoàng đế tấu trình sự việc, nếu có chỗ nào thiếu sót, Tô Đĩnh luôn ở bên cạnh trợ giúp và bổ sung, không hề so đo, khó chịu. Hai người họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, Hoàng đế thường vui lòng chấp thuận những kiến nghị của họ. Tống Cảnh từng nói với người khác, ta và cha con nhà họ Tô cùng nhau làm tể tướng. Phó xạ Tô Hoàn thì trung hậu và có tài năng thiên phú trong việc trị nước. Còn nếu nói về việc khuyên can khuyến cáo nhà vua, làm tròn bổn phận của bề tôi, gặp chuyện thì quyết đoán, trí công vô tư, ngày hôm nay thừa tướng Tô Đĩnh đã vượt hơn cha mình. Một nhà thơ nổi tiếng từng nói, một con người vĩ đại có hai trái tim, một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung. Khổng tử cũng nói, khoan dung thì được lòng mọi người. Trong kinh Phật cũng nói, chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi. Cho nên, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ để khiến cho người xấu quay đầu hướng thiện. Tục ngữ nói, vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ chỉ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi. Thay vì để cho thù hận gặm nhấm tâm linh, chịu đựng thống khổ chi bằng bao dung hết thảy, chẳng phải sẽ được thản nhiên và tự tại sao? Tuy nhiên, bao dung không phải là bao che cho sai lầm của người khác, không phải là dung túng để người khác phạm sai lầm mà là để tạo cơ hội tốt cho người khác sửa sai. Có những lúc bao dung đem lại kết quả tốt đẹp hơn gấp ngàn lần sự trừng phạt. Đây cũng là lời khuyên răn và cách giáo dục của bậc thánh hiền xưa. Nhà văn Victor Hugo của Pháp từng nói, trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn đại dương lại là bầu trời. Mà thứ rộng lớn hơn cả bầu trời lại chính là lòng người. Biển rộng nguyện ý dung nạp những giọt nước thanh khiết nhất, và cũng nguyện ý dung nạp những giọt nước dơ bẩn nhất. Vì thế mà nó mới trở nên rộng lớn, không bờ không bến. Trăng sáng có thể chiếu rọi cho những nơi sông núi mịt mờ, cũng có thể chiếu rọi lên khắp mặt đất, không chê một ai. Làm người, vừa phải bao dung được những thứ tốt và không tốt, còn phải bao dung chính mình, bao dung người khác và bao dung vạn vật trên thế giới thì mới thành tựu được một cuộc đời mỹ mãn. Tiếp theo, Tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đạo lý khi nắm khi buông của khổng tử Người hiện đại càng cần khi nhớ Đạo lý khi nắm khi buông trong lời dạy của khổng tử có ý nghĩa vô cùng sâu xa Đối với người hiện đại ngày nay đang xô bồ trong cuộc sống đầy bận rộn Càng cần phải dừng lại một chút để ngẫm lại đạo lý này Trong lễ ký tập ký hạ Khổng tử viết Ban thưởng cũng vui vẻ ư Đối viết, một quốc gia nếu đều là người cuồng, ban thường không biết vui mừng gì. Tử viết, trăm ngày sáp, một ngày trạch, ngươi không biết vậy. Nắm mà không buông, văn võ chẳng thể làm. Buông mà không nắm, văn võ cũng không làm vậy. Khi nắm khi buông, đó là đạo của văn võ vậy. Tử cống quan sát sáp tế, đèn cúng lễ, cuối năm, khổng tử hỏi ông, nói về ban thường Ngươi xem đem sáp tế tặng cho mọi người chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao Tử cống đáp Cả nước trên dưới đều mừng rỡ như cuồng Đệ tử còn không biết vui ở chỗ nào Khổng tử nói Mọi người chăm chỉ làm việc cả năm Thật vất vả mới có một ngày như thế để hưởng thụ Đây là do ngươi nhận thức chưa đến Cho dân chúng những ngày khẩn trương mà không có lấy một ngày thoải mái Cho dù văn vương Vũ Vương cũng không thể thống trị thiên hạ được tốt. Cho dân chúng một mực thoải mái mà không có một ngày khẩn trương, Văn Vương, Vũ Vương cũng sẽ không làm như vậy. Nên khẩn trương khi khẩn trương, nên thoải mái khi thoải mái. Đây mới là phương thức thống trị của Văn Vương, Vũ Vương. Sáp tế là truyền thống văn hóa tế tự đã có từ lâu đời của dân tộc Hán. Cổ nhân trong tháng chạp khi đi săn, bắt được con thú thì chỉ có mang về cúng tế tổ tông, chính là đại tế cuối năm của người cổ đại. 12 tháng làm việc đồng áng kết thúc, cuối năm là hợp tế hết thảy thần chủ quản việc đồng áng cũng như các vị thần có liên quan đến nông nghiệp. Trong thuyết văn có câu, đồng chí hậu tam tuất tịch tế bách thần giã, ý rằng ngày tuất thứ ba sau đồng chí là lễ lạp tế bách thần. Như vậy xem ra, khi nắm khi buông, Văn võ chi đạo lúc ban đầu chỉ dùng cho việc trị quốc, về sau còn được mở rộng áp dụng cho việc cúng tế. Khổng tử còn viết, học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi, ý rằng học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Chỉ nặng học tập mà không chú trọng việc suy nghĩ, suy xét vấn đề thì có thể bị mắc kẹt trong sự mông lung. Chỉ nặng suy nghĩ mà không chú trọng học tập thì có thể bởi vì lạc đường mà chuốc lấy mệt mỏi và nguy hiểm. Khi nắm khi buồn hiện nay mà áp dụng cho việc học tập và công tác cũng rất hữu ích. Cuộc sống và học tập căng thẳng, cần phải an bài thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trong Thánh Kinh kể rằng, Thượng Đế dùng 6 ngày để sáng tạo vũ trụ và vạn vật, ngày thứ bảy là nghỉ ngơi. Về sau, con người đã dựa theo đó mà tạo thời gian, cũng đem mỗi tuần chia làm 7 ngày, 6 ngày làm việc, ngày thứ bảy nghỉ ngơi. Và ngày thứ bảy mỗi tuần được gọi là ngày Chúa Nhật, ngày Bái Thiên, ý là ngày cuối tuần dùng để cảm tạ công đức sáng tạo ra con người của Thượng Đế. Thượng Đế khi sáng tạo ra Adam và Eva, cho hai người họ trông non vườn địa đàng, công việc cũng không nặng nề gì, mà là vui vẻ thoải mái. Đến sau khi họ bị rủ rỗ ăn trái cấm mới bị trừng phạt họ phải rời khỏi khu vườn ở thiên đàng xinh đẹp này đến một nơi mới sống cuộc sống trên mặt đất. Ở nơi đó các bụi gai và cỏ dại mọc dài, cần phải làm việc cực nhọc dựa vào trồng trọt mới có thể sinh sống được. Ban đầu khí hậu cũng chưa được ôn hòa mà nóng lạnh thất thường. Ngày nay, con người hiện đại hầu như đều bận rộn, họ thậm chí còn không có đủ thời gian để uống một chén trà, không có tâm tư để đọc một cuốn sách hay. Người xưa có câu khí định thần nhàn, khí định, tĩnh lặng mới có thể khiến thần nhàn dỗi. Khí thông thường được lý giải là nguyên khí, sinh lực. Thần có thể lý giải là vẻ mặt, thần thái. Khí định thần nhàn cũng là một loại công phu, một loại định lực là kết quả tu dưỡng của một người. Có lẽ con người hiện đại ngày nay đã đánh mất đi cảnh giới thiên nhân hợp nhất ban đầu, đã quên mất lời thần dạy